going home. I'm back at home. Ê. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Double Wish. Yep, yeah, yeah, yeah, yeah. Mình tên là Kazu, yeah, dạ, cảm ơn. Và hôm nay ăn thử một bánh pizza đặc biệt. Nghe nói là pizza đó là ra mắt ngày 24 tháng 7 à? hồi trước nha Bánh pizza đó tên là bánh pizza phả phả phả Cả giờ hát đi Hát gì? Ước gì? Không phải Không phải Hát gì? Pico Taro À I have a pizza. I have a phở. Um, bánh pizza phở. <laughs> Một cái pizza phở là 99.000 đồng nha. Cái này là rẻ hả? Nhưng hamburger phở này, viết phở ừ. là 69.000 đồng. Sau sáng nha, ăn thứ nha. Da Vinci. Oh. Việt Nam á ừ. hộp này là của Việt Nam Yay! Yeah, dạ, pizza phở Oh, oh, thơm phở nè <laughs> Thịt, thịt Ờ oh. Là có vẻ cái này, cái này là hành hả? Nhưng mà cái, cái này là rồi thơm nữa có thể nữa chưa ăn nữa có thể nữa người kia này thịt bò thịt heo à không biết nhưng mà có phở không không vịt Thế? thôi nè à. à, vịt ừ, thôi giá à? vị giá vị giá vị phở nữa Để ăn thử nha wow hấp dẫn nè Khi um, pizza này thì có mùi phở ngay mm. ngon không hamburger phở Ê! へえGazi ừ. thích hamburger はい pizza à, vốn dĩ là thích hamburger nữa. Ừ. tại vì mình thích là thịt bò oh, oh, nên thích hamburger oh. nhiều ờ. Ê. với Kazu thì sốt này là rất rất ngon đấy Súp này là có vị phở Cho nên là khi ăn hamburger thì cũng có sốt phở Cái này cũng có sốt vị phở ừ. Mà sốt vị phở của Domino Pizza là ngon hơn ừ. Hết Còn nữa chắc chắc là pizza này có nhiều rau và thịt bò hành lá và wow thơm ừ. à, à, còn là ラウタームね、うん、あーこれ毒ダミ入ってるわ購入ロイラウタームね Nem, Kazura Andu, thơm nhưng như người Nhật Bản là khó ăn ra Nhưng pizza này là chén hơn nè Cái này là ngon hơn hamburger phở này Tại vì là cổ rau thơm Anh thấy Cái này là cứng cổ trong hamburger Nhưng cái này là đặc biệt là là ờ, cũng như là xíu mày đó cái này cũng ngon nữa và cũng có là phô mai thịt bò cái này là mọi người nghĩ như thế nào Kazu nghĩ là vừa quá ừ. bữa nay và thấy đi nhìn, nhìn được không cái này nhiều nhiều loại rau thơm nữa được thế là lễ tắc là con là hành lá hành thay ừ, có nhiều loại nè nên ngon hơn và làm này kazu trồng pizza này là pizza bình thường á không phải dài nên ăn đơn giản á và tải được nhiều vị phở và oh. oh nhìn được xuất phở nha cái này cái này là ít có tiêu nên không cay hay không mặn nên dễ ăn được nha pizza Mỹ và món ăn Việt Nam phở là hộp nhào idol hãy làm thử sushi và Việt Nam phở hộp thì thế nào nhưng tôi tập rồi cái này ngon thật nha nhưng mà chắc là nhiều người nước ngoài không biết có pizza phở nha Shinsuke biết không? Không biết Ừ, ừ. là Kazu mới biết nha Thì tìm ra trên mạng món ăn Việt Nam đặc biệt là gì thì nhận ra rồi á ừ. Thì đó là ngạc nhiên nè ừ. Chưa nghe có pizza ở Việt Nam viết được nên rất vui và ăn rồi là ờ, cái này lần này Kazu mua combo combo thì à, khoai tây khoai tây chiên nước ngọt nha coca nè tổng tiền là 169 nghìn đồng nha là cái này là lễ hải hôm mà bình thường nè tại vì là cái này là cho hai người nè là chắc chắn ngon nè là nếu mọi người chưa ăn pizza phở thì ăn thử nha và sau đó thay như thế nào chỉ cho double wish nha rồi cảm ơn các bạn đã xem chương trình này nha nếu thích video này thì hãy like share và subscribe nha bye bye I have a pizza I have a phở hộp nhà bánh pizza phở